Khi trẻ học đếm, sẽ thú vị hơn nếu trẻ sử dụng ngón tay của chúng. Bạn có thể nói, cho cha mẹ xem những ngón tay của con nào. Sau đó, bạn có thể đếm chúng cùng trẻ bằng cách chạm vào từng ngón tay khi bạn đếm. Sau đó, bạn có thể hỏi, được rồi, con có bao nhiêu ngón tay nào? Khi trẻ nói, 10, bạn có thể nói, tốt lắm, con thật thông minh. Sau đó, bạn có thể kêu trẻ đếm các ngón tay của bạn. Bạn cũng có thể chơi trò này với những con số khác nhau, ví dụ đếm 3 ngón tay hoặc 7 ngón tay. Trẻ có thể học đếm trong khi chơi trò chơi thú vị này ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào.